lời khuyên bổn đạo khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu mình lầm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răng cấm sau đây điều thứ nhất ta chẳng nên uống rượu cờ bạc á phiện chơi bời theo đàn điếm phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường điều thứ nhì ta chẳng nên lười biếng phải cần kiệm, sốt sắng, lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau. Hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và su phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời, Phật thần thánh mà sai, hay hoặc nguyền rủa vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào. Vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta. Vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần nếu ta cúng kiến mãi, thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi diêm dương không bao giờ ăn hối lộ của ta, mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường, đói rách, tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chơn chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo Pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột, xét thân ta. Nếu người rõ phận, vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta xa trần lão chuyển năm thành nào ai biết được cứ kình với à, ta lão về kịp đúng kỳ ba và trung trở lại long qua vén màn hồi xưa ta ở nam giang lòng duyên rồi sang xài thành miền trung cũng có người lành hậu giang kỳ chót không rành thứ ngôi nếu ai biết được làm tôi gái trai đừng có bỏ trôi mối duyên câu rằng tiền dòng sông cứu khúc phật tiên ra đời quỳnh khai để lại mấy lời lòng lần quy phụng là nơi bóng tùng chúa tôi tương ngộ trùng phùng làng nghĩ ai mãi chờ thiên đình ra quay tuôn đời diễn biến nay mai ở bây giờ đừng thấy như vậy thờ ơ cỡ trời chỉ định một giờ thì à, xong cả kêu nam nữ tây đông chung quy thống nhất nhờ ông má tội mùi khôn đoại rất hiện an vui thất sơn lộ vẽ trà côi tiếng